Địa ốc Firestar xin kính chào quý anh chị Xin giới thiệu với quý anh chị các sản phẩm nhà đất tháng 8 Đầu tiên là một lô đất ở Lạc Dương Diện tích 5.713m2 Sổ riêng nông nghiệp gồm 2 sổ Giá 12 tỷ hướng Đông Nam Đường xe tải tận vườn cách chợ Đà Lạt tầm 11 km Không gian yên tĩnh, view đồi núi cao thoáng Thích hợp canh tác, thu lợi tức trên đất Làm homestay, nghỉ dưỡng, khu du lịch sinh thái hoặc là đầu tư đất nền. Tiếp theo là một lô đất ở Thăng Long, thị trấn Lạc Dương, diện tích 127 m2, sổ riêng xây dựng, giá 3,4 tỷ, hướng Bắc, đường ô tô, cách vùng Minh lang biang tầm 400 m, gần chợ, trường học, ủy ban nhân dân, khu dân cư yên tĩnh, thế đất dương, nền chắc chắn, view thoáng, thích hợp kinh doanh đầu tư hoặc nghỉ dưỡng lâu dài. Tiếp đến cũng là một lô đất trong thị trấn Lạc Dương, đất ở đường Đăng Gia, diện tích 115 m2, ngang 6 m, sổ riêng xây dựng, giá 4,4 tỷ, hướng Tây Bắc, đường nhựa ô tô hai làn, cách trung tâm Đà Lạt tầm 10 km, cách trục chính đường Lang Biang tầm 30 m, gần chợ, trường học, bưu điện, khu dân cư đông đúc, an ninh cao. Tiếp tục là một lô đất ở thị trấn Lạc Dương, đất liên kế, diện tích 73,8 m2, giá 2,35 tỷ, pháp lý, sổ riêng xây dựng, hướng Tây, đường ô tô hơi dốc Cách trục chính lang biang tầm 30m, bán kính 1 km gồm Ủy ban Nhân dân, trường học, bưu điện, cây xăng, chợ, khu dân cư sầm uất thích hợp định cư hoặc đầu tư. Cuối cùng là một lô đất ở Đạ Sa, Lạc Dương, diện tích 8.000m2, trong đó 4.900m2 đã có sổ, 3.100m2 chưa có sổ. Sổ riêng nông nghiệp, giá 3,4 tỷ, hướng Đông, đường ô tô tận đất, cách khu dân cư tầm 6 km đầy đủ các tiện ích,